Hello các em <coughs> Theo Phạm Nguyên, Nguyễn Ngọc Anh Thư Anh Thư là cô nhớ tên rồi nha um, Ngoát bé à Tân Tiến, Nguyễn Thủy Nhiên à Ok Hoàng Sơn, ờ, ừ, nó lại hơi bị lắc lác kiểu gì Chẳng hiểu sao like ở nhà cô nó cứ hơi bị lắc lác kiểu như vậy Ngọc Linh Hello Long 30 phút thôi nhỉ Chúng ta sẽ live 30 phút 12 giờ cho đến 12 rưỡi Ok 12 rưỡi là là bắt đầu vào lớp đúng không? Hình như thế à? Hình như 12 rưỡi là bắt đầu vào lớp không? Ok, rồi Cô đang đọc comment của chúng ta đây Nó cũng vẫn hơi bị lắc lác đấy Nhưng mà thôi chúng ta cố gắng Cố gắng khắc phục vậy Chúng ta cố gắng vậy Chứ còn nó bị lác như thế cô cũng không biết làm sao cả tại, Cô cũng không hiểu tại sao live ở nhà nó hay bị lag như vậy á không hiểu làm sao hello thanh xuân nguyễn văn duy thanh xuân là là trùng tên với cô đó hello nguyễn quỳnh trang Ok rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha, 12 giờ rồi. 12 giờ rồi chúng ta sẽ có nửa tiếng để chúng ta học với nhau Đấy, hôm nào mà buổi trưa thực ra cái lịch buổi trưa của cô là không cố định các bạn nhé Đấy, bởi vì là cô sẽ lựa khi nào mà cô rảnh rảnh ý khi nào mà cô không có bận quá nhiều việc ấy thì cô mới live được thì khi nào mà live được thì cô sẽ thông báo ở trên fanpage của cô để cho chúng ta biết nha Ok rồi, cái bài hôm nay chúng ta sẽ ôn qua một chút về các cụm động từ để chúng ta chuẩn bị cho cái kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Đấy, kỳ thi học, học kỳ, kỳ kỳ thi học kỳ một sắp tới của chúng ta thì chắc chắn là sẽ có phần cụm động từ rồi trong đề thi chắc chắn sẽ có rồi cho nên là chúng ta sẽ ôn qua một chút cái phần này nào câu số 1 nhé bắt đầu comment nhé các em nhé câu số 1 là cái câu mà xuất hiện trong đề thi thật trước đây đấy nó là câu xuất hiện trong đề thi thật luôn đấy Nói chung là rất nhiều câu ở trong đây nó xuất hiện trong đề thi thật nhé Nào các bạn comment câu số 1 cho cô nào Hello trường Kín, Nguyễn Đức Toàn Chưa biết gì hết nên học gì đây cô <laughs> Chưa biết gì hết thì um, nói chung là mình cứ học ừ, mình cứ học ừ, chú trọng các cái kiến thức trong sách giáo khoa trước em ạ bởi vì bây giờ đề thi nó cũng khá là cơ bản ý Đấy, cái kiến thức cơ bản nó chiếm rất là nhiều nó chiếm rất là nhiều cái đề thi của chúng ta cho nên là chúng ta hãy cố gắng tập trung ôn những cái cơ bản trước nhé hello phan thảo anh nguyễn văn duy uh, thanh xuân nào các bạn bây giờ bắt đầu comment cho cô nào cô số 1 nào nguyễn thanh xuân 1 c nguyễn văn duy duyên thủy hello duyên thủy Cô giải đi cô em còn đi <laughs> học rồi. Câu số 1 nào, comment nào, câu số 1 nhá. Rồi, giải đi để cho các bạn còn đi học đây. Câu số 1 nào. Ngọc Linh 1C. Um, cái câu này chúng ta nói về Nguyễn Thị Ánh Viên đúng không? Nguyễn Thị Ánh Viên performed so well là trình diễn rất là tốt trong cái uh, SEA Games 28 cái gọi là cái bơi bướm 200m của nữ thì đến mức mà tức là bơi là trình diễn có màn trình diễn quá tốt đến mức mà không cái đối thủ nào có thể. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái phương án gì nào? Không có một cái đối thủ nào có thể làm sao um, bắt kịp cô ấy được đúng không? Cô số 1 chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là phương án C rồi. Catch up with. Có nghĩa là bắt kịp đúng không? Câu này là câu trong đề thi thật đấy nhé các em nhé. Đấy, cái từ này có nghĩa là bắt kịp. Đấy, nó có nghĩa là bắt kịp nhá. Thế còn look up to có nghĩa là ngưỡng mộ này từ này có nghĩa là ngưỡng mộ hoặc là kính trọng ai này đấy ngưỡng mộ hoặc là kính trọng ai thế còn come up to có thể có nghĩa là lên đến đấy, lên đến hoặc là dâng đến lên đến cái gì ví dụ nước dâng lên đến cổ chẳng hạn đấy lên đến hoặc là dâng lên đến ngoài ra nó còn có nghĩa là ngoài ra nó còn có nghĩa là uh, gọi là đặt được đấy nó có nghĩa là đặt được nữa nghĩa thứ hai của nó có thể có nghĩa là đặt được nhá thế còn put up with có nghĩa là chịu đựng đúng không đấy từ này có nghĩa là chịu đựng rồi xong tiếp theo câu số 2 các em nào câu số 2 phrasal verb là khó rồi các em ạ phrasal verb không bao giờ là dễ cả phrasal verb không bao giờ là dễ cả đúng không nào câu số 2 nào cố gắng lên nhé mấy cái từ này đều là quen thuộc hết ấy. nó không phải là khó lắm đâu nào the table in the living room should be moved là cái bàn ở trong phòng khách nên được chuyển đi à, nên được chuyển đi chỗ khác để mà cái gì đó cho cái tivi mới thế thì ở đây người ta mua cái tivi mới về đúng không sau đó thì ờ, không có chỗ cho nên người ta sẽ chuyển cái bàn trong phòng khách đi để mà nhường chỗ cho đúng không rồi câu số 2 chúng ta chọn phương án gì nào nhường chỗ Trần An Duyên, Kiên Nguyễn, Thảo Trinh Các bạn comment cô vẫn đang đọc comment của các bạn nha Đào Thị Ngọc Ánh, Thanh Xuân, đúng rồi Câu này các bạn chọn C là đúng rồi Make room for gọi là nhường chỗ, đúng không? Nhường chỗ, tức là mình phải chuyển chuyển cái khác đi để nhường chỗ cụ thể đây là chuyển cái bàn đi để để mà nhường chỗ cho cái tivi mới thế còn get rid of có nghĩa là vứt bỏ đúng không từ này là vứt bỏ loại bỏ Đấy, vứt bỏ loại bỏ Đấy, thế còn pave the way for là mở đường cho điều gì đó mở đường cho điều gì đấy cái từ này cũng gần bằng với cả initiate ấy. mở đường cho điều gì đó có thể xảy ra dễ dàng hơn mở đường cho điều gì đó nó xảy ra dễ dàng hơn nhá đấy thế còn um, take hold thì có thể hiểu là túm lấy Đấy, từ này có thể hiểu là túm lấy cái gì đó. Tiếp theo này con số 3 nào, candidates. con số 3 nhá, candidates là các ứng cử viên. Are requested là được yêu cầu là phải gì đó từ form. Form ở đây là cái mẫu đơn. Đấy, to the admissions officer by July 25 đúng không? Thế thì ở đây phải phải như thế nào cái mẫu đơn các em nhỉ? Đấy, chúng ta có fill out này, show up này, pass over và hand in. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Bộ nail của cô máu lửa quá. <laughs> no end đấy, đây là cái bộ nail no end đấy, đúng không? Nào câu số 3 nào. Câu số 3 chúng ta chọn từ gì đây? Tất cả các từ em đều không hiểu nghĩa thì phải học thôi nhá. Cái gì mình không hiểu nghĩa thì mình học thôi, có gì đâu đúng không? cái gì mà mình chưa chắc thì mình học, mình mình mình dành thời gian để mình học. Ok, nào câu số 3 nào. Xem like của cô Sun lại nhớ hồi đầu năm cắm cổ ôn đại học cố lên nha các em. Đúng rồi, chị Hoan Đỗ bây giờ phải học đến năm thứ hai thứ ba rồi chứ nhỏ đúng không? Thì uh, Nguyễn Quỳnh Giang, Ngọc Lê Đào, Thị Ngọc Ánh, Thanh Xuân các bạn chọn A này đúng rồi. Câu này các bạn chọn A là đúng rồi nhá. Chúng ta có cái cụm động từ ở đây chính là fill out đúng không? Thì fill out có nghĩa là điền vào cái gì đó. Từ này thì nó sẽ bằng với cả fill in hoặc là complete đúng không? Điền đó, từ này có nghĩa là điền vào thì nó bằng với cả fill in nhá. Đấy, hoặc là complete, nhớ chưa? Complete. Rồi, thế ra có từ show up có nghĩa là gì? Đến, đúng không? Show up là đến. Thực ra từ show up cũng có bằng với cả từ arrive đấy, đến. Đến một cái sự kiện nào đó. Đấy, thế còn pass over là bỏ qua, lờ đi này. Nó bằng với cả ignore đấy. Lờ đi này. Đấy, bằng với cả ignore luôn. Đấy, tiếp theo hand in là nộp đúng không? Hand in bằng với cả submit. Có nghĩa là nộp. Ok chưa? Rồi tiếp theo câu số 4 nào, câu số 4. Now when the manager of the company retires, khi mà cái người quản lý của cái công ty này nghỉ hưu, đấy, chúng ta có động từ retires có nghĩa là nghỉ hưu nha nghỉ hưu thì the deputy manager là cái người có phó đấy đúng không cái người phó phòng á thì sẽ cái gì đó vị trí đấy đấy thì chúng ta có bốn phương án này stand for take over catch on hold on câu này chọn cái gì nào các bạn comment thật nhanh câu số 4 cho cô nào câu số 4 câu số 4 Ok, câu số 4 Thảo Trinh Phương Tích này, 4B. Uh, ờ, ok, đúng rồi, hơi bị lag đúng không? Cô thấy hình như hơi bị lag hay sao ấy. Ừ, ừ, ừ. cô vẫn đọc được comment của các bạn nhưng cảm giác nó hơi bị lag ấy cảm giác hơi bị lag ấy ok rồi câu số 4 um, check over đúng rồi tiếp quản nhá Phan Như Tường Vân Đào Thị Ngọc Ánh các bạn chọn 4B là đúng rồi câu này là B check over Đấy, trong trường hợp này nó có nghĩa là tiếp quản tiếp quản vị trí của ai đó à, tiếp quản một cái vị trí công việc đúng không thế còn stand for thì stand for có nghĩa là à, là viết tắt của cái gì đúng không là viết tắt của cái gì đấy thế còn catch on catch on có nghĩa là trở nên thịnh hành phổ biến Đó, thế còn hold on có nghĩa là chờ Cái từ này có thể bằng với cả từ wait này Nó có nghĩa là chờ, đúng chưa? Rồi, tiếp theo này, câu số Ờ, tiếp theo câu số 5 đi nào, câu số 5. Peter is disappointed at not getting the job. Peter thì đang rất là thất vọng vì đã không được nhận công việc đó, nhưng anh ta sẽ cái gì đó sớm thôi. Câu này chúng ta chọn gì nào? Hello Đinh Ngọc Bảo Hân mới vào đúng không? Rồi Tiến 5D này, các bạn comment đi. Các bạn comment đi nào câu số 5. Câu số 5 đó là cái gì? Mới chỉ thấy có Đinh Ngọc Bảo Hân thôi. từng <clears throat> Vi 5D đấy. Uh, như vậy có những bạn chọn B, có những bạn chọn D uh, đúng rồi Ngọc Lê tranh thủ học luôn nhưng mà các bạn có thể comment lại giống như kiểu Ngọc Lê kiểu Stanford là viết tắt này catch on trở nên thịnh hành phổ biến này đấy hold on là chờ này đúng không Ok rồi, retire nghỉ hưu đúng rồi, hữu phúc này. Như vậy câu này có những bạn chọn D, có những bạn chọn B đúng không? Thì câu này chúng ta phải chọn phương án ở đây là um, là phương án B nhá. Các bạn nhầm rồi, bạn nào mà chọn phương án D là bị nhầm đấy ở đây get over bằng overcome chứ không phải là come over đâu nhá cái get over ở đây sẽ bằng với cả overcome có nghĩa là vượt qua đó nó phải bằng tức là nó phải bằng với cả overcome ấy chứ không phải là come over đâu nhá cái này là bị sai nhá các bạn chọn nên là bị sai rồi đó thế còn chúng ta có take on nhiều nghĩa lắm take on có thể bằng với cả employ là tuyển dụng bằng với cả employ bằng với cả hire tuyển dụng tuyển người tuyển hoặc là thuê mướn ấy thế còn go through cũng rất nhiều nghĩa đấy, go through có thể hiểu là trải qua cái gì đấy cũng được trải qua cái gì đó nói chung nhiều nghĩa lắm hoặc là ra soát qua cái gì đó đấy, thế còn come over có nghĩa là ghé qua nhà ai đó chơi đấy là cái nghĩa phổ biến nhất ok chưa rồi tiếp theo này câu số 6 Câu số 6 nè comment, comment, comment cản trường. The company management có nghĩa là cái ờ, ban quản ban quản lý của công ty decided to cái gì đó more workers. Đấy, câu này nó nó chính là uh, cô đã nói cái cái ở trong câu số 5 rồi đấy. Ở đây là nhiều uh, lao động hơn đúng không để có thể uh, kịp được cái uh, lịch sản xuất đấy ở đây chúng ta có production schedule có nghĩa là cái lịch sản xuất thì ở đây là meet ở đây là có thể kịp được cái lịch sản xuất câu 6 chúng ta chọn cái gì nào các bạn comment khẩn trương nào câu 6 Văn Như Tường Vân 6A các bạn khác đi nào các bạn khác đi nào nó hơi bị lag một tí đúng không đấy, cô thấy là nó hơi bị lag nhưng mà thôi chúng ta cố gắng nhỉ mạng nhà cô chuẩn bị thay mạng mới rồi hy vọng là nó sẽ bớt lag hơn Ok, cô thấy có uh, Trinh Trinh Trí Lân à? Ok, câu này là gì đây? Đúng rồi, câu này đáp án đương nhiên phải là Vương ở đây rồi đúng không? Check on có nghĩa là tuyển dụng. Đấy, check on ấy, đấy, bằng với cả employ đấy đúng không? Vừa mới vừa mới ghi ở phía trên xong, đúng không? Đấy, thế còn make out cũng rất nhiều nghĩa nhá. Make out có thể hiểu là hiểu được cái gì này. Hoặc là nhận ra được cái gì này, hiểu được này, hoặc là nhận ra cái gì này giờ còn check over học rồi, kiểm soát đúng không? Make up có thể hiểu là trang điểm này. Đấy, make up <laughs> make up này có thể hiểu là trang điểm hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm đấy này, hoặc là bịa ra cái gì này đúng không? Bịa ra cái gì đó. Đấy, tiếp theo câu số 7 nào. Đấy. Thực ra thì một cái từ một cái phrase verb make up này nó có thể có rất nhiều nghĩa nhưng ở đây thì ở đây thì cô sẽ cho chúng ta một hai nghĩa cơ bản thôi nhá. Tiếp theo câu số 7 ồ nó hơi bị lắc các em ạ. Nó cứ hơi bị lắc lác ấy, cô cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Cô cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Thôi cố gắng nhá, câu số 7 nào. Câu số 7 uh, uh. Không thể hiểu được vì sao nó cứ bị lag thế này Câu số 7 nào A lot of research in medical science Rất nhiều những cái nghiên cứu trong cái lĩnh vực y khoa Thì đã được như thế nào đấy uh, to improve human health để mà cái cải thiện cái sức khỏe của con người. À, câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây nhỉ? Rồi câu số mà 7 nào rồi phát như từng vân 7B đúng rồi đặt đào thị ngọc ánh nguyên linh 7B đúng rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô cái cụm động từ chính là carry out đúng không về nó đi với các từ research này các nghiên cứu thì phải được uh, tiến hành hoặc là thực hiện đúng không tiến hành hoặc là thực hiện chúng ta tiến hành hoặc là chúng ta thực hiện các nghiên cứu đó, rất nhiều các nghiên cứu về lĩnh vực y khoa đúng không thế còn make up vừa mới học trên trang điểm hoặc là bịa da hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm Ờ, thế còn check up có thể hiểu là bắt đầu một thói quen sở thích mới hoặc là bắt đầu chơi một cái bộ môn gì đó mới. Đấy, hoặc là uh, cái này có thể hiểu là bắt đầu một cái uh, thói quen hoặc là một cái sở thích mới. Hoặc là bắt đầu chơi một cái bộ môn gì đó mới nhá. Đấy, thế còn give up give, give up có nghĩa là tỏa ra. Đấy, tỏa ra hoặc là bốc lên, Đấy, có tùy từng trường hợp mà chúng ta dịch tỏa ra, bốc lên hoặc là phát ra hoặc là thải ra cái gì đó. Đấy, đấy là một số nghĩa của nó. Tiếp theo câu số 8 nào. Câu số 8, you shouldn't lose heart, đúng không? Success often comes to those who are not. Đấy, thành công thì thường đến với cả những người mà không bị cái gì đó bởi failures. Failures ở đây có nghĩa là thất bại. Thì thành công sẽ đến với cả những người mà không cái gì đó bởi sự thất bại. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Câu số 8 cũng là một câu cũng hơi hơi khó một tí đấy. Câu số 8 nào. Chúng ta có left out này, put off này, switch off và turn on. Câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Câu số 8 vẫn chưa thấy ai comment cả, chắc là bị chậm rồi. Câu số 8 phân Như từng Vân 8B. Đúng rồi, câu này chúng ta chọn B là đúng nhá. Put off. Đấy, cô cứ nhìn thấy comment của ai đó thì cô sẽ nói luôn. Đấy, put off đúng rồi. Ờ, chúng ta có put off ở đây có nghĩa là trì hoãn đúng không? Hoặc là khiến cho mất hứng hoặc là không muốn làm gì đó nữa. Từ này có thể hiểu là trì hoãn này, Đấy, chỉ hoãn hoặc là khiến cho mất hứng đó thế còn cái switch off ở đây có nghĩa là ngừng suy nghĩ ngừng chú ý đến cái gì ngừng suy nghĩ này ngừng chú ý đến cái gì đó thế còn turn on thì rất nhiều nghĩa đúng không có thể hiểu là bật lên này Đấy, bật cái gì đó lên đúng không? Thế còn left out hay là leave out có nghĩa là bỏ quên, bỏ sót. Hoặc là loại ra khỏi cái gì. Cái từ này cũng có nghĩa là loại ra khỏi. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu 9 nào. Câu số 9. Unless we do something now. Trừ khi chúng ta làm cái điều gì đó ngay bây giờ đi. Hundreds of plant and, animal species là hàng trăm những cái loài động thực vật thì sẽ làm sao đó. Nào, câu này chúng ta chọn từ gì nào? Bring up, fall over, die out và coming to. Chọn cái gì nào? Các bạn comment câu 9 nào. Đáp án là gì đây? Câu số 9. Hello Nguyễn Đức Hoàng mới vào đúng không? Ok, Cẩm Ly 9C, Phan Như Tường Vân 9C, đúng rồi, câu này chúng ta có phương án C, die out đúng không? Có nghĩa là biến mất hoặc là tuyệt chủng đấy. Cái từ die out là sẽ bằng với cả từ disappear nhá, có nghĩa là biến mất. Đấy, die out bằng với cả disappear biến mất. Thế còn bring up có nghĩa là uh, bring up có thể bằng với cả từ raise nuôi dưỡng, nuôi dạy đúng không? bằng với các từ raise đấy, nuôi dưỡng nuôi dạy đó thế còn fall over có nghĩa là vấp ngã vấp ngã té ngã nhá từ này có nghĩa là vấp ngã hoặc là té ngã thế còn coming to coming to là thừa kế một cái gì đấy được thừa kế cái gì đó coming to được thừa kế cái gì tiếp theo này câu số 10 many parents tend to make their children study hard là rất nhiều các ông bố bà mẹ có xu hướng là bắt con cái của họ phải học hành rất là cực lực vất vả với cái với cái tin tưởng rằng với cái niềm tin rằng là cái um, một cái um, gọi là học hành tốt thì sẽ cho phép chúng có thể sẽ cái gì đó trong tương lai. Câu 10 này câu trong đề thi thật nhá Câu 10 này là cũng là câu trong đề thi thật luôn. Đấy, trong đề thi thật trước đây luôn. Câu này chúng ta chọn gì nào? Turn up, get on, get out hay là turn away? Câu này chọn gì nào? Câu số 10. Câu số 10, câu số 10. Đúng rồi. Đó, rất nhiều bạn tranh thủ học luôn này, Ngọc Lê này, bring up nuôi dưỡng, follower vấp ngã, té ngã, coming to, thừa kế. Tiếp theo này, Nguyễn Thị Quỳnh Như, đúng rồi, các bạn comment tiếp câu số 10 đi nào. Comment tiếp câu số 10 nào. Rồi, coming to, thừa kế. Mạng nó cũng hơi hơi bị lag một tí đấy. Nào chúng ta comment tiếp câu số 10 nào Chúc chúc 10B Đúng rồi, rất giỏi luôn ấy Câu này mà chọn được phương án B thì rất giỏi luôn Thế Từ get on nó có rất nhiều nghĩa Nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là thành công trong sự nghiệp nhá Câu số 10B ấy. Trong trường hợp này cái từ get on ấy Từ get on rất rất nhiều nghĩa luôn các em ạ ấy thì um, ví dụ chúng ta đó là get on with somebody chẳng hạn đúng không? Get on with somebody, get on, get on và get on with somebody có nghĩa là có mối quan hệ tốt đẹp với ai đó, hòa hợp với ai đó. Thì cái từ get on trong trường hợp này thì nó lại có nghĩa là trở nên thành công trong sự nghiệp nhé đấy trở nên gọi là thành công trong sự nghiệp Đó, từ này có nghĩa là thành công trong sự nghiệp nhé Ok rồi, câu này 10B đúng không? Thế còn turn up uh, Turn up có nghĩa là đến đúng không? Bằng với cả arrive Đến này, thế còn get out cũng rất nhiều nghĩa Get out có thể hiểu là um, bị lộ ra Ví dụ như một cái bí mật bị lộ ra chẳng hạn bị lộ ra thế còn turn away có thể hiểu là từ chối từ chối không cho ai vào từ chối không cho ai vào đâu gọi là turn away chúng ta thường hay nói là turn somebody away á, là từ chối không cho ai đó vào đâu nhá đấy là câu số uh, đấy là phương án D rồi như vậy nhớ cho cô câu này đáp án của chúng ta là phương án B câu này cũng là câu đã xuất hiện trong đề thi thật rồi nhá đấy xuất hiện trong đề thi thật đấy rồi tiếp theo này câu số uh, ờ, 11 nào, câu số 11. Câu số 11 nào, the coastal city. The coastal city đây là cái thành phố ven biển thì cái gì đó extra buses là thêm xe buýt trong mùa hè bởi vì là cái lượng du khách tăng lên đúng không? Thì câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Câu số 11 nào chúng ta có making up này, turning out này, putting on và taking off. Đấy, câu số 11 chúng ta chọn cái gì đây? Nhà nào mở nhạc nghe hay quá ta Nào, cô chưa thấy có ai chọn uh, câu 11 nào bị chậm bị bị bị chậm ấy. Mọi, uh, các, các con con chọn bị chậm á. Nào, câu này chúng ta chọn cái gì đây? Nào, các bạn đang kiểu <laughs> mải ôn lại từ ấy. Nào cố gắng lên nào. Uh, turn away từ chối không cho ai vào đâu. Turn somebody away. Rồi get out bị lộ ra. Hoặc là get out cũng có nghĩa là đi ra ngoài đi, đuổi đuổi ai đó ra ngoài. Đấy, đấy là cái nghĩa của từ get out. Em chưa thấy cô hỏi. Ok rồi. Chắc là kiểu nó bị chậm ý, nó bị hơi lag ý. Đúng rồi, get on with somebody be on good terms nhá with somebody. Um, chúng ta có nhìn thấy đề chưa? Chúng ta nhìn thấy đây chưa? Em đổi máy vẫn không thấy câu hỏi. Ok, sao lại lạ thế nhỉ? Chúng ta nhìn thấy đây chưa? Hôm nay ờ, hôm nay uh, vẫn 20 câu thôi, cho nó tròn nhá, 20 câu cho nó tròn. Mấy câu sau sẽ chữa nhanh nhanh một tí để cho nó đúng 12 rưỡi để, để để cho các bạn còn vào lớp nữa đúng không? Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy câu hỏi đâu à? Ơ kỳ lạ nhỉ. Cô vẫn đang để câu hỏi đây này. Chúng ta nhìn thấy câu hỏi chưa? Nhìn thấy câu hỏi chưa? mạng lag quá đấy muốn livestream mà mà cứ lag thế này cũng buồn không chứ rồi lag rồi Ok rồi, có Duy Nam comment được rồi kia kìa, 11C kia kìa. Các bạn khác nào? Sao câu nào cũng phải hiểu nghĩa? Đúng rồi, phrasal verb là phải hiểu nghĩa các em nhé. <laughs> Phrasal verb nó đâu phải là dễ đâu đúng không? Phrasal verb là khó rồi các em ạ. Học phrasal verb là khó, khó, khó nhất rồi đấy. Cộng với cả idiom, cực khó với cả collocation. Nói chung là khó. Cái phần này là phần nâng cao nhá Cái phần này là phần dành cho các bạn điểm cao nhé. Đấy, chứ còn các bạn nào mà hơi yếu yếu, từ vựng kém kém thì làm phần này đương nhiên là không làm được rồi. Hello Linh đã học bài vào muộn nha. Câu này ở đây các bạn chọn C á, là đúng rồi đấy. Các bạn rất là giỏi. Câu này chọn C là đúng rồi. Putting on. Ở đây chúng ta có cái từ putting on ở đây có nghĩa là uh, cung cấp cái gì. Đấy hay còn gọi là gọi là cung cấp cái gì hoặc là cho chạy thêm cái gì. Trong trường hợp này gọi là cho chạy thêm cái gì. Đấy hoặc là cung cấp cái gì. Đấy, cái từ put on cũng có rất nhiều nghĩa. Put on có thể hiểu là mặc quần áo, đeo giày đúng không? Hoặc là đội mũ hoặc là bôi cái gì lên mặt lên da hoặc là có nghĩa là tăng cân vân vân. Đấy ngoài ra trong trường hợp này có nghĩa là cho chạy thêm, cho chạy thêm xe buýt đúng không? Đó nhá. Thế còn make up cũng rất nhiều nghĩa make up chúng ta đã học một vài kinh nghĩa trên kia rồi, trang điểm rồi là bịa ra cái gì đó đúng không? Đấy thế còn turn out là hóa ra là Đấy, hóa ra là thế còn check off cũng rất nhiều nghĩa check off có thể có nghĩa là cởi cởi cởi quần áo đúng không hoặc là tháo giày tháo dép hoặc là cất cánh đấy có nghĩa là cởi này từ này có nghĩa là cởi nhá đấy, cởi quần cởi áo rồi là tháo giày rồi là cởi mũ đúng không rồi là cất cánh nói chung từ này cũng có rất nhiều nghĩa luôn đấy, cô ở đây cho gọi là học một vài nghĩa thôi nhá tiếp theo câu 12 nào đứng hình luôn em không biết em vừa rửa bát xong buồn thế nào, tiếp tục câu số 12 nào. Laura didn't enjoy her first year at college là Laura không thích không hề thích cái năm thứ nhất ở trường đại học bởi vì cô ta không fail to ở đây mình dịch là không cái gì đó hơn new friends những người bạn mới của cô ấy và chúng ta có coming for look down on go down with và get on with câu này chúng ta chọn phương án gì nào câu số 12 có thể em không hiểu câu nào thì học thôi Đấy, cái này là dành cho những bạn mà kiến thức khá khá của các em ạ cái này là bạn nào kiến thức khá khá thì thì mới học được nha cái này kiến thức khá khá thì mình học được còn ai mà chưa khá khá thì mình cứ học từng câu một thôi mình học dần dần thôi các em ạ à. đừng có nản trí nhá đừng có nản trí mình cứ học dần dần thôi không đi đâu mà vội cả chúng ta còn nửa năm nữa đúng không <laughs> còn nửa năm nữa mình vẫn cố gắng được vẫn được là ngọc lê 12D đúng rồi get on with là đúng rồi cái gì cũng vậy muốn nhớ được lâu á, thì học mình phải học đi học lại và thứ hai là có thể học theo kiểu liên tưởng nói chung là có rất nhiều các cái cách học khác nhau mỗi người học một kiểu như cô thì cô cứ kiểu cô dạy nhiều cô nhớ ấy tóm lại mình cứ tiếp xúc càng nhiều càng tốt các em ạ nhé mình cứ tiếp xúc càng nhiều càng tốt ở đây có nghĩa là hòa hợp với ai hoặc là có mối quan hệ tốt đẹp với ai đúng không có mối quan hệ tốt đẹp với ai đó cái này là có mối quan hệ tốt đẹp với ai nhé đấy thế còn um, um, lúc down on có nghĩa là coi thường ai đúng không coi thường coi khinh ai Đấy, look down on coi thường thế còn go down with có thể hiểu là bị bị mắc bệnh gì đó bị mắc bệnh gì đó ví dụ bệnh thường là bệnh nhẹ nhá bị mắc bệnh gì đó thế còn coming for có thể hiểu là uh, tham gia một kỳ thi hoặc là tham gia vào một kỳ thi hoặc là một cái cuộc thi đấu hoặc là một cuộc thi đấu nhá à tôi chết rồi coming for phải là going for Coming for ở đây hình như là hứng hứng chịu cái gì đấy thì phải hứng chịu rất là nhiều chỉ trích chẳng hạn Đấy, cái từ này hình như là hứng chịu nhiều chỉ trích chẳng hạn coming for cô nhầm cô vừa nhầm go in for còn đây là coming for cơ đấy có lẽ hứng chịu ví dụ như là hứng chịu những cái chỉ trích hoặc là cái điều gì đó không hay chẳng hạn Đấy, come for. Tiếp theo câu 13 nào. Đấy, nhiều khi là cô cũng nhầm chứ không phải là chỉ có các em nhầm đâu. Nhiều khi cô cũng nhầm bình thường. Tiếp theo, if you're lonely, đúng không? Nếu như bạn cô đơn, you should go out, bạn nên ra ngoài và cố gắng gì đó. A friendship with someone you like. Kết bạn với ai đó mà bạn thích. Đấy, kết bạn với ai đó chúng ta chọn cái gì nhỉ? Ok, câu 13. Câu 13 chọn C là sai rồi. Câu 13 mà chọn C là sai rồi. Câu 13 không phải là C. Hello John John vào muộn nha tham for không phải là tham gia thi đấu nhá gọi là hứng chịu một cái gì đó hứng chịu một cái chỉ trích hoặc một cái gì đấy thế còn go info các thì mới là tham gia thi đấu còn đây là come for. rồi cô bị nhầm một tí sorry các em tiếp theo câu 13 câu 13 là chúng ta chọn cái gì nào Câu 13 chưa thấy bạn nào comment cả Ok, ý như muôn và muộn nha Hứng chịu, ok Đấy, nhiều khi cô cũng bị nhầm đúng không? Cô cũng bị nhầm luôn. Đúng rồi, Go Inform mới là tham gia kỳ thi hoặc là tham gia một cái cuộc thi đấu nào đấy. Đấy. Rồi, đúng rồi, Go Inform cũng có một kinh nghĩa nữa là đam mê cái gì đấy, thích cái gì đấy đấy. Thích làm một cái, thích chơi một cái bộ môn gì đó là Go Inform. Tiếp theo này câu 13 đi nào. Duy Nam, cô thấy có chọn C, hold up là không phải đúng rồi nhá. Câu này phải là strike up các bạn nhé. Strike up a friendship gọi là kết bạn với ai đó đấy. Đấy, cái này là cái cụm từ kiểu gần gần như kiểu kết hợp từ với nhau ấy Đấy, chúng ta có strike up a friendship nhớ có nghĩa là kết bạn với ai Đấy, được chưa rồi <clears throat> Tiếp theo này, uh, break up thì có nghĩa là break up thì cái nghĩa phổ biến nhất của nó như kiểu break up with somebody đúng không? Thì nó sẽ có nghĩa là chia tay với ai chứ còn break up không thì nó cũng có nhiều nghĩa lắm đấy break up có rất nhiều nghĩa luôn ví dụ như là có nghĩa là vỡ nát vỡ vụn này chấm dứt này hoặc là uh, giải tán tản ra nói chung là nhiều, nhiều nghĩa cực kỳ luôn ấy ở đây thì break up with somebody thì nó sẽ có nghĩa là chia tay với ai nhá tiếp theo câu 14 nào câu 14 The doctors did all they could là bác sĩ làm tất cả những điều họ có thể bắt he finally nhưng mà cuối cùng uh, he anh ấy hoặc ông ấy cuối cùng vẫn cái gì đó bởi bệnh ung thư đúng không? Chúng ta có bốn phương án là die of này, ask for này, fell back on và coming to. Đấy, câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Rồi, câu số 14. Đâu có nảy dầu thầm lặng theo dõi cô. <laughs> Điều nếu mà vào thì phải comment luôn ngay từ hồi đầu rồi ấy. Rồi tiếp theo câu 14 đi nào Câu 14 chúng ta chọn cái gì Nào chết vì bệnh gì chúng ta chọn cái gì Thôi gợi ý luôn câu 14 này Chúng ta phải chọn một cái phương án có nghĩa là chết vì bệnh gì Cố gắng lên sắp xong rồi Cố gắng lên Ờ mạng hơi lag cô cũng không biết phải làm thế nào các em ạ Mạng nó cứ kiểu lắc lắc gì cũng chẳng biết làm thế nào luôn Cố gắng lên, cố gắng lên, sắp xong rồi Chẳng hiểu tại sao dạo này mạng nhà cô nó bị thế Ok, câu số 14 nào. Ok, còn Duy Nam comment rồi. Câu này là A đúng không? Die of, chết vì bệnh gì? Hoặc là mình có thể nói là die from nhá. Đấy, có nghĩa là chết vì bệnh gì? Đấy, thường ám chỉ là chết vì bệnh gì nhá. Ok, tiếp theo ask for thì uh, rất nhiều nghĩa. Ask for help chẳng hạn đúng không? Là cầu xin sự giúp đỡ. Nói chung là ask for có thể hiểu là xin hoặc là cầu xin cái gì. Thế còn um, thế còn fall back on thì có nghĩa là phải phải cầu đến ai đó, phải cầu đến cái sự hỗ trợ của ai đó đấy nhé ở đây là cầu đến sự hỗ trợ ở đây ý nói là um, phải cầu đến sự hỗ trợ của ai cái này nói chung cô cô nghĩ cái này không cần nhất thiết phải học đâu đi thi tốt nghiệp chắc chắn đã vào bởi vì cái cụm từ này hơi khó phải cầu đến sự hỗ trợ của ai đó thế còn chúng ta có coming to thì biết rồi đúng không có nghĩa là thừa kế được thừa kế Rồi tiếp theo này câu 15 quite soon có nghĩa là sẽ sớm thôi. The world is going to cái gì đó energy resources thế giới sẽ uh, và các uh, nguồn uh, năng lượng. Đấy, thế thì câu này chúng ta chọn từ gì đây? Câu này cũng khá là dễ đúng không? Câu 15 chúng ta có phương án A come up against, phương án B là uh, phương án B là keep up with, phương án C là get into và phương án D là run out of. Đấy, câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? Sẽ sớm thôi, thế giới sẽ sớm gọi là cái gì đó các cái nguồn năng lượng câu này chúng ta chọn gọi là cái tài nguyên năng lượng đúng không câu này cũng khá là dễ này chọn cái gì nào câu số 15 cố gắng lên chúng ta còn có 6 câu nữa thôi là chúng ta được nghỉ rồi Nguyễn Đức Toàn 15D, Duy Nam D, Trúc Trúc D. Câu này D là đúng rồi, chúng ta có run out of đúng không? Có nghĩa là cạn kiệt cái gì đó. À, câu này là run out of, cạn kiệt cái gì. Đấy, cạn kiệt cái gì còn come up against come up against có thể hiểu là vấp phải vấp phải cái gì ví dụ như là vấp phải một cái sự phản đối chứ không phải vấp phải hòn đá đâu các em nhá <laughs> thường ám chỉ là vấp phải một cái um, sự phản đối hoặc cái gì đó thế còn keep up with là theo kịp đúng không đó thế còn get into cũng rất nhiều nghĩa các em ạ get into nhiều nghĩa lắm get into có thể hiểu là uh, mắc hoặc là dính vào cái gì dính vào dây vào cái gì ví dụ get into um, trouble chẳng hạn đúng không Đấy, dính vào từ này cũng có thể hiểu là dính vào hoặc là dây vào cái gì Ví dụ chúng ta có thể nói là get into trouble chẳng hạn đúng không? Hoặc là get into a fight. Đó, get into dính vào, dây vào cái gì. Nói chung từ này cũng có rất nhiều nghĩa cho nên tạm thời một nghĩa như vậy thôi nhá. Tiếp theo câu 16 nào. I've I've just been offered a new job là tôi vừa mới được đề nghị một công việc mới. Things are mọi thứ đang cái gì đó. Uh, chúng ta có phương án A clearing up này, making up này, looking up và turning up. Câu này chúng ta chọn từ gì nào? Cố gắng lên câu 16. 5 câu nữa thôi, câu 16 nào. Nguyên Hạnh chọn 16C đúng rồi Câu này chọn C là đúng quá rồi Chúng ta có từ looking up có nghĩa là đang trở nên tốt đẹp hơn đúng không Đấy, từ look up ở đây có nghĩa là get better, có nghĩa là hoặc là improve, đấy, trở nên tốt đẹp hơn. Đó, nó có nghĩa là trở nên tốt đẹp hơn. Thế còn clear up có thể hiểu mô tả, clear up có thể mô tả bầu trời trở nên quang đãng nhé. Từ này có thể mô, mô tả bầu trời trở nên quang đãng. Đó, thế còn make up nhiều nghĩa lắm đúng không? Thế còn turn up Turn up thì từ nãy giờ mình cũng gặp mấy lần rồi đúng không? xuất hiện à, tone up cũng có thể hiểu là cái từ này cũng có nghĩa là bật bật to nhạc lên ấy kiểu như cái này gọi là bật to cái cái âm thanh lên ấy cũng gọi là tone up đấy, trái nghĩa với nó sẽ là tone down đấy đúng không cái tone up này này bật to âm thanh nó cũng có nghĩa là bật to âm thanh tiếp theo này câu số 17 xoan singing hát xoan đấy thì nó đã được cái gì đó qua rất nhiều các thế hệ nào câu này cũng khá là dễ đây hôm nay cái móng tay của cô nó lại đẩy sơn móng <laughs> lên uhm... ôi rồi ôi ờ đúng rồi móng bây giờ nó kiểu à, được được một thời gian xong nó lại hết ý nó lại kiểu nó bị bạc đi câu 17 đúng rồi cô thể có trí lăn chọn đúng rồi câu này A là đúng nhá hand hand à cái từ turn up cũng có nghĩa là xuất hiện theo kiểu là vô tình tìm thấy đấy cái từ turn up nhiều nói chung rất nhiều nghĩa hand out thì ở đây đúng rồi nhé từ này có nghĩa là truyền đúng không truyền truyền ở đây là gọi là truyền qua các thế hệ đấy nhá Để câu 17a rồi thế còn uh, take over có nghĩa là tiếp quản thì mình biết rồi tiếp theo câu 18 đi build still hasn't cái gì đó me. Maybe he doesn't have romantic feelings for me after all. Có thể là anh ta cũng không có một cái cảm xúc gì đối với tôi đâu. Ở đây là ý nói là rủ đi chơi, rủ đi hẹn hò đấy. Câu 18 chúng ta chọn cái gì nào? Câu 18. Câu 18 cố gắng lên nào. Câu 18 sắp xong rồi, 18 19 20 ba câu nữa là xong. Nào câu 18 nào. Bill vẫn chưa rủ tôi đi chơi, rủ đi chơi thì rủ đi hẹn hò. Chúng ta chọn cái gì đây? Câu 18 nào, các bạn vẫn ở câu 17. Đúng rồi, lúc óc trai cứu trở nên tốt đẹp hơn. Câu 18 nào, câu 18. Các bạn bị chậm hơn cô một tí. Đúng rồi, turn down là giảm. Giảm giảm âm lượng hoặc là turn down là từ chối. còn turn off thì vặn to lên. Tiếp theo 17 vẫn là 17A, các bạn vẫn đang comment câu 17. Bị chậm hơn cô một tí đây. Cô phải xem xem ở đây nó là đang lá cây gì. Cô đang ở câu 18 và đang đợi các bạn. Nó bị trễ, nó kiểu nó bị trễ hơn so với cô ấy. Ok, vẫn thấy 17. Đứng màn hình luôn đúng rồi. Đang đang bị đơ đây. Đang bị quá đơ đây. Handout truyền gọi là truyền qua các thế hệ truyền truyền ở đây là truyền một cái gì đó truyền một kỹ năng hoặc là truyền một cái gì đấy từ một người này sang người khác đấy cái từ truyền ý như môn 18 b đúng rồi các bạn bắt đầu comment câu b rồi đúng rồi đấy, đợi mãi đợi mãi đến câu số 18 câu này là b là đúng rồi đúng không ask ask somebody out đấy có nghĩa là uh, rủ ai đó đi chơi đi chơi hoặc là thường ám chỉ là đi hẹn hò các bạn nhé Đấy, rủ anh đó đi chơi đi hẹn hò rồi thế còn ờ, thế còn mấy cái từ là bring about ở đây thì nó là viết viết tách ra cho nên rất là khó để có thể ấy được thôi rồi tiếp theo câu 19 đi câu này B nhá câu 19 chữ nhanh đi cho nó hết giờ này. tiếp theo câu 19 là the new airport là cái sân bay mới thì đã cái gì đó rất nhiều sự thay đổi trên cái hòn đảo này câu này chúng ta chọn cái gì nào câu này chúng ta có bring about này brought about này taken to uh, counted in và turned up câu này chúng ta chọn cái gì đây câu này cũng là một câu khá là dễ bởi vì cái cái cái cái này nó rất hay gặp chúng ta rất hay gặp cái cụm động từ này nào câu số 19 nào câu 19 cố gắng lên còn hai câu nữa thôi còn hai câu nữa thôi 1920 nào, cô vẫn đang ngồi chờ, cô vẫn đang ngồi chờ các bạn comment cô 1920 đây. Đấy, đang phải xem lại. Mạng đâu quá. Được chưa? Rất là đâu luôn. Chắc ra đường truyền cô cũng không biết là do cái gì nữa. Nhưng mà bình thường bình thường cô ngồi làm việc cô vẫn thấy rất ok luôn ấy. Bình thường mạng nhà cô làm việc nó ok cho nó không bị chậm đâu nhưng mà cứ live vào đây nó lại bị giật giật giật giật chẳng hiểu có vấn đề gì nữa ok câu này các bạn Linh Trí Trịnh Trí Lân 19D Còn có bạn chọn A thì câu này nhá Nó phải là A nhá Câu này phải là A mới đúng nhá Ở ờ, đây chúng ta có từ brought about Hay là nguyên thể của nó là bring about ấy, Có nghĩa là mang lại Đấy, Từ này có nghĩa là mang lại hoặc là gây ra Đấy, nó có nghĩa là mang lại và gây ra rất nhiều sự thay đổi Thì phải là nó mang lại nhiều sự thay đổi trên cái hòn đảo này đúng không? Rồi, tiếp theo câu, 2, câu 20 đây nào Câu 19 thế thôi, câu 20. You have to cái gì đó a better idea than that if you want to win. Bạn phải cái gì đó một cái ý tưởng hay hơn như thế nếu như bạn muốn chiến thắng. Đấy, như vậy ở đây chúng ta có từ idea là ý tưởng thì chúng ta chọn cái gì nào? Come in for này hay là come up with hay là bring out hay là get down to nào cố gắng lên câu cuối cùng rồi. Mạng lác thì cũng kệ nó đúng không? Câu cuối cùng rồi. Cố gắng lên. Câu này khá là dễ đây. Ok rồi xong Cô có đăng cụm động từ lên Quizlet không? Cô không đăng nhá bởi vì cái này không đăng được em ạ Bởi vì một cụm động từ nó có rất nhiều Cụm động từ nó có rất nhiều nghĩa ấy. Cho nên bài cụm động từ thì phải dạy riêng không đăng trên Quizlet được các em ạ Rồi câu 20 các bạn chọn uh, B là đúng rồi Come up with có nghĩa là nghĩ ra cái gì đấy đúng không? Đó nghĩ ra cái gì đấy Cụ thể là nghĩ ra một ý tưởng tốt hơn tốt hơn đúng không đấy được chưa đấy tóm lại câu này thế còn bring out thì nhiều nghĩa lắm bring out là làm lộ rõ làm lộ rõ ấy hoặc là làm nổi bật get down to là bắt tay vào làm cái gì đấy bị bắt tay vào công việc đi get down to work get down to work bắt tay vào làm gì nhá thế còn coming for vừa vừa học lúc nãy xong là hứng chịu cái gì đúng không hứng chịu hoặc là nhận rất là nhiều những cái sự chỉ trích hoặc là cái gì đấy thường mang nghĩa xấu ok xong rồi như vậy cô đã vừa chữa cho chúng ta xong 20 câu rồi giống cái gì ở ý như moon trời ơi hôm nào cô like collocation idiom ok rồi chấp ok nhá linh đang học bài nhá hôm nào sẽ like về uh, collocation và idioms nhá ok rồi rồi bây giờ uh, bây giờ cô mới bắt đầu đi ăn nè cô bắt đầu đi ăn nè Bye bye chúng ta nhé. Hẹn gặp lại chúng ta vào có thể là có thể là trưa ngày